duy số 6 biến khó thành dễ các anh chị hãy comment xuống bên dưới đi à biến khó thành thành dễ đi à để chúng ta học luôn cái tư duy này vô trong đầu của chúng ta luôn comment xuống bên dưới đi anh chị để học cái tư duy này rất hay anh chị ha thời đại bây giờ các anh chị à, giới trẻ thường hay có một câu nói truyền miệng nhau đó chính là đó là gì các anh chị một câu slogan rất quen thuộc khó quá bỏ qua các anh chị đã từng nghe câu nói này chưa ạ à? các bạn trẻ hoặc thậm chí các anh chị lớn cũng dùng câu là khó quá bỏ qua nghe thì rất là vui tai nhưng thực chất ra cực kỳ nguy hiểm có nghĩa là đụng cái việc gì khó quá là bỏ chỉ lo đi làm những công việc dễ dàng thôi thì có một câu nói rằng ai cũng chọn việc nhẹ nhàng gian khổ sẽ dành phần ai đó cái kiểu nó là như vậy ai cũng chừa những việc khó cho người khác còn việc dễ mình sẽ làm nhưng các anh chị phải hiểu rằng những người thành công là những người chuyên trì chuyên đi xử lý những việc khó mà người khác không làm việc càng khó họ càng làm và họ càng thành công còn việc dễ dàng người khác làm thì sao ạ à? giá trị nó thấp rồi chúng ta sẽ thấy trong cuộc đời của chúng ta sẽ có những người rất là thành công gọi là gọi là thịnh vượng à, sức khỏe tốt được mọi người tôn trọng tiền bạc thì dư giả vợ đẹp con ngoan xe cộ nhà cửa tài sản mọi thứ đều có hết và chúng ta luôn đặt câu hỏi tại sao người ta lại như vậy tại sao họ đạt được những điều như vậy thì các anh chị có đồng ý với kiên rằng những người thành công như vậy họ có những cái mà chúng ta không có không họ biết những thứ mà chúng ta không biết không họ làm được những thứ mà chúng ta không làm được hay không thì câu hỏi làm đặt ra là làm sao họ làm được điều đó thì Kim sẽ chia sẻ cho anh chị ba cái chìa khóa nha để chúng ta có thể giải quyết bất kỳ vấn đề nào đó là gì khi mà chúng ta gặp bất kỳ cái việc gì mà chúng ta chưa từng làm các anh chị ạ à, chúng ta sẽ nói rằng khó quá khó quá giống như việc gì chúng ta đứng thuyết trình trước đám đông vậy trước đây kiên là một người thuyết trình rất dở nhưng mà sao các anh chị kiên lại tập cho mình thuyết trình và sau đó là sao mình cảm thấy là làm chủ được kỹ năng thuyết trình đứng trước đám đông hoặc là chúng ta chưa từng biết lái xe hơi đúng không ạ à? chúng ta cảm thấy khó lắm mà nhưng chỉ cần chúng ta tập lái thôi thì chúng ta sẽ biết và chúng ta cảm thấy nó rất dễ dàng cái điều kia muốn nói ở đây là gì không có gì khó cả anh chị ạ à. chẳng qua là chúng ta chưa trải nghiệm mà chúng ta chưa làm nên chúng ta cảm thấy nó rất khó có đúng không anh chị và khi sẽ chia sẻ cho anh chị ba k nha ba cái từ khóa khi chúng ta muốn làm điều gì chúng ta hãy đặt ra ba câu hỏi thần thoại ha các anh chị ạ ba câu hỏi thần thần thánh ha các anh chị ha tôi phải có kiến thức gì để tôi làm được điều này thứ hai tôi cần có kỹ năng gì để tôi đạt được điều này và tôi cần có kinh nghiệm gì để tôi đạt được điều này ha các anh chị ha ví dụ như là tôi muốn lái xe hơi đi thì sao tôi cần có những kinh nghiệm gì để thể vận hành những chiếc xe này và những kinh à, tôi cần có kiến thức gì để vận hành chiếc xe này có những kiến thức gì về luật lệ giao thông rồi cái thứ hai tôi cần phải có những kỹ năng gì để có thể điều khiển chiếc xe này một cách tốt và trôi chạy và cái thứ ba tôi cần phải trải nghiệm lái xe bao nhiêu à, phải lái những cung đường nào thì tôi mới đủ kinh nghiệm để mà tôi có thể lái xe một cách an toàn thì ba cái ca này là là giúp chúng ta biến mọi thứ trở từ khó trở thành dễ các anh chị ạ à kiến thức gì kỹ năng gì kinh nghiệm gì khi mà chúng ta tập trung vào ba cái từ khóa này là tự nhiên chúng ta đi tìm câu trả lời và chỉ cần giải quyết hết những câu trả lời này thì tự nhiên cái vấn đề khó đó sẽ được giải quyết ngay các anh chị ạ à. các anh chị có đồng ý với kiên như vậy không ạ à? chị nguyễn thị phượng là dạ đúng rồi tôi cần có kiến thức kỹ năng kinh nghiệm để đạt được điều này rồi à, chị Tú nói rằng có thể là câu câu nói cửa miệng của một thời của em mà là khó quá bỏ qua đó câu nói cửa miệng của rất nhiều anh chị rồi rồi ok các anh chị tuyệt vời à. rồi rồi chị Hà Thị Nhiên đồng ý rồi chúng ta đi tiếp nha đa phần mọi thứ chúng ta học hay làm nó đều là kỹ năng mà kỹ năng rồi thì chúng ta đều có thể làm tốt và phương châm là gì lặp đi lặp lại là mẹ của mọi kỹ năng có đúng không các anh chị và phải biến cái niềm tin rằng tôi không thể thành tôi có thể nha các anh chị ha không có điều gì là tôi không thể được rồi phần lớn những ước mơ đều nằm bên kia nỗi sợ hãi nha các chị ha có đúng không thấy cái việc gì khó là chúng ta sẽ không làm và chúng ta cảm thấy sợ và chúng ta cảm thấy lo và phần lớn những ước mơ của chúng ta đều nằm bên kia nỗi sợ hãi khi nói ví dụ như là chúng ta yêu thích một người nào đó đi nhưng mà sao các anh chị chúng ta sợ người ta từ chối nên chúng ta làm sao không dám mở lời đó là chúng ta sợ bị từ chối nhưng mà biết đâu chỉ cần chúng ta mở lời thì chúng ta sẽ đạt được ước mơ của mình là sao có được mối quan hệ tốt với người đó hoặc là chúng ta rất muốn ra kinh muốn thành công muốn có thu nhập lên hàng triệu là hàng trăm triệu mỗi tháng thì muốn đạt được điều này thì sao các anh chị chúng ta phải đi ra kinh doanh thôi còn cái việc mà chúng ta đang đi làm công ăn lương thì không thể nào giúp chúng ta có nguồn thu nhập cao được chúng ta phải luyện cho mình những kỹ năng thu nhập cao hàng các anh chị ha chúng ta phải luyện cho mình những kỹ năng thu nhập cao thì chúng ta mới ra khởi nghiệp được nhưng nhiều người cứ sợ rằng ra khởi nghiệp thì sẽ bị đánh giá và phán xét sẽ không có ai đồng hành với mình tôi ra khởi nghiệp thì sao các anh chị tôi sẽ bị thất bại và tôi sẽ bị phá sản thì sao có rất nhiều nỗi sợ mà chúng ta phải vượt qua thì chúng ta mới chạm được cái ước mơ của chúng ta đúng không ạ à? chỉ cần làm sao đừng nghĩ nó là nỗi sợ chín mươi mấy phần trăm tất cả những nỗi sợ đều không có thật các anh chị ạ à. tất cả những nỗi sợ phần lớn đều là do chúng ta hình dung tưởng tượng chúng ta tự sợ ra thôi ngày xưa kim ra kinh doanh đó các anh chị kim cũng sợ rằng mình đang có một cái nơi mà lương 30 triệu nè có một cái bằng có có bằng cấp nè rồi có một cái địa vị gọi là giám đốc marketing đi bây giờ mình mình bỏ nó thì tự nhiên mình sẽ mất đi cái gì cái chú dựa về tiền bạc chú dựa về cái địa vị như vậy các mối quan hệ như vậy bây giờ mình bỏ qua một cái lĩnh vực khác là đi kinh doanh đi cảm thấy làm sao rất lo rất sợ lớn như mình bị phá sản mình thua cuộc thì sao nhưng không đâu các anh chị ạ à. kiên cảm kiên cảm ơn cái thời điểm mà kiên rất dũng cảm dám bỏ đi cái mười mấy năm kinh nghiệm cái bằng cấp cái địa vị của mình thời đó để mình ra mình kinh doanh khởi nghiệp mà mình làm sao ở đó là một trong những quyết định đúng nhất trong cuộc đời của kiên rồi, bên trong chúng ta có đầy đủ các nguồn lực để giúp chúng ta thành công rồi nha anh chị ha. Các anh chị cứ yên tâm đi. Thực sự ra kinh doanh các anh chị, mình không biết gì đâu, nhưng từ từ rồi mình sẽ học hỏi từng ngày từng ngày hoặc là hoặc là khi thông nói việc khởi nghiệp đi chỉ cần chúng ta muốn cái mục tiêu gì ví dụ như chúng ta muốn lên làm trường phòng hay là làm giám đốc đi thì đó cũng là một mục tiêu thì bên trong chúng ta đã có đủ nguồn lực rồi việc của chúng ta là phấn đấu và đi tìm tôi có những kiến thức gì kỹ năng gì kinh nghiệm gì để tôi có thể ứng cử được xin vào cái vị trí đó trường phòng đó giám đốc đó ha à, các anh chị ha rồi các anh chị chúng ta luôn làm sao lớn hơn bất kỳ vấn đề nào trong cuộc đời của chúng ta khi mà chúng ta gặp những khó khăn chắc trở nghịch cảnh đó các anh chị thì đó chỉ là những cái vấn đề còn con thôi nó không phải là vấn đề lớn đâu các anh chị à chúng ta đều có thể xử lý và vượt qua hết ha các anh chị ha rồi khi mà chúng ta muốn làm thì chúng ta sẽ có cách còn nếu không muốn làm thì sẽ có lý do nếu như muốn làm thì sẽ có cách còn không muốn làm thì sẽ có cớ ha các anh chị ha và khi chúng ta đặt ra quá nhiều cái lý do thì sao các anh chị não bộ chúng ta sẽ đóng lại và nói rằng tôi không thể tôi không thể rồi, cảm ơn chị Nguyễn Thị Phượng là vượt qua núi sợ hãi thì tôi sẽ đạt được ước mơ. Cảm ơn chị.